gào rồi lên không biết nó lụt nó lụt rơi ở đây nó chạy ngoài này 好，我好，你们站好，走开。 rủ hết cả người này đâu nhà viên đi à nhà viên bây giờ mua điện vì hết rồi Ồ, đây nhà biên chỗ mảng này đấy nó bửa cái linh nó nó đi chơi mà nghiêng sang nhà nhà chị cũng có vết nứt trong đây không này như là này nó làm để nhãn mà lúc đất con lại tưởng là ai ấy xe vào lùi xe vào nhà chứ mấy đứa kia bảo bà bằng ơi trên trên tiểu khu này máy bay nó đâm vào nhà ai rồi Ô đây này Kinh chưa này Ở đâu? ủy ban xã này bọc ôi nứt ác luôn này bong và nứt cả gạch cơ mà